Em với anh Hòa là cũng hợp tác nhiều phim rồi cho nên là ờ, cũng hiểu ý nhau Lúc đầu là cũng hơi hoang mang là không biết anh Thái Hòa có dám nhận hay không cái vai mà người lớn như vậy Nhưng mà khi gặp anh Thái Hòa kể cho anh Thái Hòa nghe cái câu chuyện về hai cha con Trang nhớ không lầm là chỉ đâu gói gọn đâu 10, 10 câu thôi về cái câu chuyện tình cảm của hai cha con thôi Thì anh Thái Hòa đã nhận lời đóng cái phim này ờ, Khi mình nghe Thu Trang ờ, nói sơ về câu chuyện thì mình cũng thích cái nhân vật nó cũng ờ, nhiều cảm xúc và cái mà để người khán giả người ta đồng cảm với ông xỉn là cái hoàn cảnh anh nghĩ cha nào thì cũng thương con nhưng mà nó có cái nhân vật ờ, ông xỉn nó có một số vấn đề thì ông chưa vượt qua được trong bộ phim này thì ờ, trang thấy là con nhót và ông xỉn là hai cha con rất là yêu nhau thương nhau mặc dù bên ngoài là gây nhau suốt ngày năm bảy tuổi là tôi mất mẹ rồi nè tôi sống như chó quan mèo quan ngoài đường á nếu như mà ba nuôi tôi đàng hoàng á tôi đã khác rồi tôi đâu có giống như bây giờ à, ba làm gì vậy ba vì ờ, cái cảnh đó cha nhớ là anh hòa tự tác mình á tự tác mình nhưng mà tác rất là nhiều và anh hòa là một cái người mà diễn mà diễn rất là thật tác là tác thiệt tác là mình một hồi mình thấy cái da anh Hòa bị bị đỏ bị bị bị bị rát đó mình nhìn là mình ừ. thấy luôn đó là hai cha con trong phim đều rất là kỳ cục đầy khuyết điểm đó và hai cha con rất là yêu thương nhau nhưng mà không biết cách và hai cha con đều sai hết trong cách yêu thương cách sống thành ra là sau đó thì hai cha con là vì yêu thương nhau nên là cùng nhau thay đổi để được có một số cha con hạnh phúc hơn nhót là một cái người uh, sao ta đầu đường xó chợ có thể là đánh lộn có thể chửi ờ, cái mỏ rất hỗn chửi ngày này chửi người kia đánh lộn không sợ bất cứ người nào hết nhưng mà khi về nhà mặc dù là có gây với ba nhưng mà trong thâm tâm rất là sợ ba rất là sợ ba mình và rất là thương ba mình và rất có hiếu rồi hy vọng là khi mà khán giả mà họ coi họ sẽ đồng cảm được cái chuyện hai cha con thì em cũng thấy cái hình ảnh của em nó thì không ờ, cái câu như này thì nghĩ em sẽ còn rút ra nhiều cái kinh nghiệm mà ở trong bộ phim con nhóc bót chồng thì các bạn sẽ nhìn thấy được về những cái tình cảm gia đình à, về mối quan hệ giữa nhóc và nhân vật uh, cha cái câu mà đắt giá của em là tôi thương ba vì ba mất rồi à, em coi em rất rất là nhớ ba à, cái bộ phim bắt đảng khiến cho em cảm nhận được là em muốn nói câu này với ba mà không kịp nói nhưng mà sự rất cảm ơn rất cảm ơn mọi người đã cho em cái cảm giác là lâu mà chưa có biết lòng khi mà coi được cảnh đó mình cảm nhận được cái tình yêu của người cha dành cho đứa con gái mình nó nó, nó tuyệt vời lắm nó đơn giản mà nó nó được là đẹp chớ đã phải cố gắng một mình chịu đựng mà được làm ba của con Tôi thương ba yeah.